Tôi đã có một cuộc đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và khẳng định rằng các quốc gia đồng minh trong khối quân sự NATO kiên định trong vấn đề ủng hộ chủ quyền và quyền tự vệ của Kiev. Những cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson thuộc miền đông và miền nam Ukraine do Nga tổ chức không có tính pháp lý và đây là một hành vi vi phạm lớn luật pháp quốc tế. Những vùng đất đó thuộc về Ukraine. Hãng tin The Guardian dẫn bài viết của ông Stoltenberg đăng trên Twitter vào đêm ngày 27 tháng 9. Theo ông Stoltenberg, Moscow đã khiến tình hình trở nên trầm trọng với việc tổ chức trưng cầu dân Ý, tung ra xác lệnh động viên một phần lực lượng quân dự bị và đưa ra các lời đe dọa sử dụng vũ khí nhân. Tất cả những động thái trên đã làm leo thang xung đột. Thông điệp của chúng tôi là bất kỳ động thái sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được. Việc đó sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của xung đột và phía Nga phải hiểu rằng họ không thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông Stoltenberg nhấn mạnh. Theo The Guardian, những tuyên bố trên của Tổng thư ký NATO được đưa ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông Nga thông báo rằng các cuộc trưng cầu dân ý sắp nhập Nga ở bốn vùng Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia đã hoàn tất sau 5 ngày. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ thì có hơn 96% cư dân ở những tỉnh trên ủng hộ việc sắp nhập. Bulgaria và Ba Lan kêu gọi công dân rời khỏi Nga. Chính quyền hai quốc gia Bulgaria và Ba Lan Dạng sáng ngày 28 tháng 9 đã ra thông cáo kêu gọi công dân của họ đang ở Nga hãy nhanh chóng về nước. Do tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Bulgaria kêu gọi người dân hạn chế đi du lịch tới Nga. Đồng thời chúng tôi muốn khuyến cáo những công dân đang sinh sống ở Nga hãy xem xét khả năng về nước càng sớm càng tốt bằng những phương thức di chuyển hiện có. Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Bulgaria cho hay. Với những công dân Bulgaria chọn ở lại Nga thì chúng tôi mong mọi người hãy tránh đi đến nơi công cộng đông người đồng thời lưu ý tới mọi tình huống, thông cáo với thêm. Giới chức Ba Lan sau đó cũng đưa ra một thông cáo tương tự. Tất cả những chuyến bay với Nga đã bị đình chỉ và chúng tôi khuyến cáo những ai còn ở lại đó nên rời đi. Trong trường hợp tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng dẫn tới việc đóng cửa biên giới hoặc là một số trường hợp bất khả kháng khác thì việc sơ tán có thể bị cản trở đáng kể. Chúng tôi kêu gọi những công dân Ba Lan còn sinh sống ở Nga hãy rời đó bằng những phương tiện thương mại hoặc là tư nhân có sẵn. Hãng tin The Guardian dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Ba Lan viết. Phương Tây cận vũ khí, lựa chọn nào cho Ukraine? Trong thời bình, ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ mỗi năm thường sản xuất khoảng 30.000 đạn lựu pháo 155mm, loại đang được sử dụng trên chiến trường Ukraine. Lượng đạn này chỉ đủ cho quân Ukraine sử dụng trong gần 2 tuần. Phó giáo sư David Roger, một nhà nghiên cứu quân sự cấp cao tại Đại học Quốc phòng Mỹ, lo ngại về tình trạng này. Tôi rất lo ngại, nếu chúng ta không sản xuất thêm, dù mất vài tháng mới có thể tăng tốc, chúng ta sẽ không đủ cung cấp cho Ukraine, ông De nói với CNBC. Châu Âu cũng đang cạn, kho vũ khí của hầu hết các nước châu Âu thuộc NATO cũng vậy. Tôi không nói đã cạn kiệt, nhưng suy giảm mạnh vì đã cung cấp rất nhiều cho người Ukraine, ông Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách an ninh và ngoại giao của EU, cho biết đầu tháng này, ngày 27 tháng 9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, Jens Stoltenberg tổ chức một cuộc họp đặc biệt với giám đốc các hãng vũ khí trong liên minh để bàn cách bù lại vũ khí trong kho của các quốc gia thành viên. Phát biểu tuần trước, ông Stoltenberg nói rằng các thành viên NATO cần tái đầu tư vào ngành công nghiệp vũ khí. Tuy nhiên, việc tăng cường sản xuất không thể diễn ra nhanh và dễ dàng. Cho đến nay, Mỹ là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga với các gói tổng trị giá 15,2 tỷ USD. Nhiều vũ khí do Mỹ sản xuất được coi là nhân tố thay đổi cuộc chơi đối với Ukraine, nhất là lựu pháo 155mm và pháo hạng nặng tầm xa như HIMARS của hãng Lockheed Martin. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ hỗ trợ đồng minh Ukraine chừng nào còn cần thiết để đánh bại Nga. Điều đó có nghĩa là Mỹ cần rất nhiều vũ khí nữa. Mỹ cơ bản đã hết lựu pháo 155mm để cho Ukraine. Nếu gửi thêm, Mỹ sẽ cạn kho dự trữ dùng cho các đơn vị quân đội huấn luyện và đề phòng. Có nhiều hệ thống mà tôi nghĩ Bộ Quốc phòng Mỹ đã đến mức không sẵn sàng cung cấp cho Ukraine nữa. Lý do là Mỹ cần duy trì kho của mình để hỗ trợ các kế hoạch chiến tranh để đề phòng xung đột xảy ra ở châu Á, Matt Kansian. Cựu đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ và hiện là cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Mỹ cho biết. Điều này có nghĩa là quân đội Ukraine sẽ phải thay thế loại vũ khí quan trọng nhất trên chiến trường như lựu pháo 155mm, bằng loại cũ hơn như lựu pháo 105mm với trọng lượng nhỏ hơn và bắn tầm ngắn hơn. Đó là một vấn đề với Ukraine, vì tầm bắn là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến pháo binh này, ông De Rocher đánh giá. Những loại vũ khí mà Ukraine đang dựa vào nguồn cung từ Mỹ đã rơi vào danh sách hạn chế gồm bệ phóng HIMARS, tên lửa Javelin, tên lửa Stinger, lựu pháo M777 và đạn 15m. Tên lửa Javelin, Durateon và Lockheed Martin sản xuất, đóng vai trò biểu tượng ở Ukraine. Mỹ chỉ sản xuất khoảng 800 tên lửa loại này mỗi năm, nhưng đến nay đã gửi 8.500 chiếc cho Ukraine, theo thống kê của SIP. Tháng 5 năm nay, Tổng thống Biden thăm nhà máy Javelin ở Alabama, nói rằng sẽ bảo đảm Mỹ và các đồng minh có thể lấp đầy kho vũ khí đã gửi cho Ukraine. Tuy nhiên, Ông nói thêm rằng cuộc chiến này sẽ không hề rẻ. Lầu năm góc đã đặt hàng số tên lửa Javelin mới trị giá hàng trăm triệu đô la, nhưng việc tăng tốc sản xuất cần thời gian. Nhiều nhà cung cấp hóa chất và vi mạch dùng cho tên lửa không thể tăng tốc. Việc tuyển dụng, sàng lọc và đào tạo nhân lực cũng tốn thời gian. Phải mất từ 1 đến 4 năm để Mỹ có thể tăng tốc sản xuất vũ khí đáng kể, ông Kansian cho biết. Ukraine có thể làm gì? Ukraine có thể trông sang các nhà cung cấp khác như Hàn Quốc, Hàn Quốc đang đầu tư cho ngành công nghiệp vũ khí và gần đây ký được hợp đồng trị giá 5,7 tỷ USD để bán xe tăng và lựu pháo cho Ba Lan. Ukraine cũng sẽ phải làm quen với những vũ khí thay thế mà hiệu quả không tối ưu bằng. Gia Quát một chuyên gia về chiến tranh bộ binh tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London, cho rằng Ukraine vẫn còn chỗ để mua được vũ khí họ cần. Có đủ thời gian để họ giải quyết vấn đề trước khi đến lúc tình hình trở nên cấp thiết, ông Watling nói. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng Ukraine vẫn cần thận trọng và xác định ưu tiên vì sẽ không thể có nguồn cung vô hạn. Mỹ có những lựa chọn nào nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine? Các quan chức Mỹ đang thận trọng trong việc tìm kiếm một phản ứng phù hợp trước lời cảnh báo của Tổng thống Nga Putin sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ Nga. Sau khi Tổng thống Putin đề cập lựa chọn hạt nhân trong phát biểu vào tuần trước, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden cho biết họ đang xem xét tuyên bố này một cách nghiêm túc, đồng thời tránh đưa ra những phát ngôn có thể gây leo thang căng thẳng giữa hai bên. Thông báo của người đứng đầu Điện Kremlin, trong đó nêu chi tiết các bước đi nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho Nga, đã khiến các quan chức Mỹ đối mặt với một số lựa chọn khó khăn khi đứng trước thanh kiếm hạt nhân của Nga. Phát biểu với ABC, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ đã thông báo với phía Nga về hậu quả tiềm tàng. Nhưng chúng tôi rất thận trọng trong việc công khai đưa ra cảnh báo. Chúng tôi muốn họ hiểu rằng sẽ có hậu quả thảm khốc nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng không muốn tham gia vào một cuộc chơi ăn miếng trả miếng. Trong bài phát biểu tuần trước, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây tống tiền hạt nhân Nga. Ông cảnh báo Nga có nhiều vũ khí để đáp trả mối đe dọa từ phương Tây và đây không phải là tuyên bố nhằm hù dọa. Tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng đất nước chúng tôi có nhiều loại vũ khí hủy diệt khác nhau và một số, thậm chí còn hiện đại hơn so với các nước NATO. Nhà Trắng cho biết, Washington không nhận thấy có bất cứ lý do gì để điều chỉnh chính sách hạt nhân trước tuyên bố của Tổng thống Putin. Các quan chức Mỹ kêu gọi Nga tránh leo thang xung đột đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục đối thoại với Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov ngày 26 tháng 9 xác nhận Moscow đang giữ liên lạc với Nga trong vấn đề hạt nhân, nhưng cho biết các cuộc đối thoại không diễn ra thường xuyên. Có rất nhiều kênh tiếp xúc giữa Nga và Mỹ nhưng chúng rất rời rạc. Tuy vậy, chúng cho phép đưa ra các thông điệp về quan điểm của mỗi bên. Hiện giới phân tích đang suy đoán về loại vũ khí mà Tổng thống Putin có thể sử dụng trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào bế tắc. Một số người cho rằng nhà lãnh đạo Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để giành lợi thế trên chiến trường, còn vũ khí hạt nhân chiến lược có thể được dùng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng điều đáng chú ý là công nghệ hạt nhân đã phát triển vượt bậc. Hiện cả Nga và Mỹ đều sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật và các loại vũ khí này mức độ sát thương lớn hơn nhiều so với những loại bom từng được sử dụng. Cách đây 80 năm, vào năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết, ông không tin có bất cứ thứ gì gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật và vũ khí hạt nhân sẽ luôn là yếu tố làm thay đổi cuộc chơi dù được sử dụng vào bất cứ thời điểm nào. Dù quan hệ Nga-Mỹ đang trong tình trạng băng giá, nhưng các bên được cho là vẫn kiềm chế trong phát ngôn và hành động để tránh rủi ro đáng tiếc. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết họ đã tìm cách cảnh báo trực tiếp cho Nga về hậu quả mà không làm theo thang tình hình, vốn dĩ đã căng thẳng. Cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, SID, Matt F. Tansian cho rằng, Tổng thống Putin rất khôn khéo khi khiến phương Tây luôn phải cảnh giác trước các mối đe dọa hạt nhân của Nga. Phương Tây phản ứng rất mạnh mẽ với mối đe dọa này. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nhìn vào hành động thay vì lời nói của họ. Ông Kansian đánh giá các quan chức Mỹ đang đi đúng hướng khi sử dụng chính sách mập mờ chiến lược, khiến Nga phải chú ý bằng cách cam kết sử dụng biện pháp quân sự để đáp trả trong trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Cùng chung quan điểm này, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine John Hurt cho rằng thông điệp của Washington gửi tới Moscow tuần trước rất cứng rắn và không có dấu hiệu cho thấy những cảnh báo của Tổng thống Putin khiến phương Tây cắt giảm viện trợ vũ khí cho Ukraine. Là một cựu sĩ quan tình báo KGB, Tổng thống Putin rất biết vận dụng trò chơi tâm lý. Ông ấy đã khéo léo đưa ra những kịch bản khiến chúng tôi sợ hãi và không dám bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng chúng tôi không thể rơi vào cái bẫy này. Ông John Hurt lưu ý Mỹ có thể cố gắng thuyết phục các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ tham gia nỗ lực vận động hành lang để khiến Tổng thống Putin không sử dụng vũ khí hạt nhân. Cảnh báo của Tổng thống Putin về sử dụng vũ khí hạt nhân được đưa ra trong bối cảnh Nga đang đối mặt với nhiều thách thức. Trên chiến trường sau khi Ukraine tiến hành cuộc phản công nhằm giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ từ tay Nga, nhiều người đặt câu hỏi chính quyền Tổng thống Biden sẽ làm gì nếu cảnh báo của ông Putin thành hiện thực. Matthew Koenig tại Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng phương Tây có thể phản ứng trước cuộc tấn công hạt nhân hạn chế của Nga bằng cách tăng gấp đôi gấp ba các biện pháp trừng phạt mà họ đang thực hiện, khiến nước Nga bị cô lập hoàn toàn. Bên cạnh đó, họ có thể chuyển giao nhiều vũ khí hơn đến Ukraine, thậm chí triển khai thêm nhiều lực lượng trong đó có lực lượng hạt nhân đến mặt trận phía đông của NATO. Phản ứng này có thể ngăn chặn vòng xoáy leo thang trước khi điều đó diễn ra. Vấn đề là Nga có thể không chấp nhận nhượng bộ hoặc lùi bước. Ngoài ra, Mỹ còn có những lựa chọn mạnh mẽ hơn. Trong đó có việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại một số khu vực như Bắc Băng Dương hoặc nhắm vào khu vực Siberia thuộc Nga. Lựa chọn này sẽ giúp Mỹ trấn an Ukraine và các đồng minh rằng Washington sẵn sàng ăn miếng trả miếng với Nga. Nhưng điều đó có thể dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ, dẫn đến một loạt cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hậu quả sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát nếu các bên hiểu sai ý định của nhau và có những tính toán sai lầm. Một lựa chọn quân sự khác là tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí thường vào các lực lượng Nga. Mục tiêu có thể là căn cứ nơi Nga phát động cuộc tấn công hạt nhân hoặc quân đội của Nga tại Ukraine. Nhưng kịch bản này có thể dẫn đến cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO có nguy làm bùng phát Thế chiến 3. Tuy vậy, một số quan chức Mỹ không đồng tình với nhận định nêu trên. Họ cho rằng Mỹ không thể đáp trả bằng biện pháp quân sự trừ khi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công NATO,